cái lần đầu tiên mà mẹ chồng nàng dâu ờ, gặp cô dâu này thì mình ấn tượng thế nào lúc đó nó còn là một sinh viên thôi tôi có hỏi thì cháu học ở trường nguyễn thị minh ừ. khai dạ. thì đó là cái trường ngày xưa của tôi là trường gia long à. dạ. thì cái hồi mà thời trẻ của tôi là tôi học ở trường đó wow. thành ra đầu tiên là tôi thấy có một cái điểm đó, điểm cộng rồi phải không dạ. linh rồi thấy cháu nó hiền ngoan chăm học dạ. mà tôi là chuyên về thiện nguyện thành ra à. tôi rất là về phe của hoàng linh đó dạ gia <laughs> dạ. đình cháu thì hơi khó khăn thì tôi nuôi cháu để cháu ăn học tiếp con tôi thì nó đi học du học nước ngoài con tôi với à, bé à, Linh Phương này thì ở uh, chung một lớp 12 ở trường Nguyễn Thị Minh Khai con con dâu tôi đó thì là phó học tập phải học giỏi dạ, nên là đúng rồi phó ban học tập còn thằng con trai tôi thì nó bình thường thôi thì khi mà nó đi học trở về thì nó gặp lại bạn gái thì à, gia đình hơi khó khăn lại là một điểm cộng đối với tôi nữa Đúng tôi thì thích về những người nghèo thôi à. thế là tôi đồng ý đem cháu lên nuôi để cho đi học tiếp trường à. kế toán kiểm toán đó, để cho cháu học về sau này có cái nghề hay quá mẹ chồng tuyệt vời rồi cô con dâu thì sao nào em à, lúc đó thì gặp mẹ nghe nói là người bác sẽ khó lắm nhưng mà gặp mẹ thì không có như vậy ừ. <laughs> mẹ rất là quan tâm em mẹ lo lắng cho em ăn học rồi ờ, em còn ở nhà của mẹ luôn á đó. đó là nhà xa xa nên là mẹ cho về ở chung luôn trước khi làm dâu là về ở chung với mẹ rồi dạ, trong tương lai rồi lúc đó tôi coi nó như một sinh viên nghèo à, à, dạ. và hiện tại thì tôi cũng đang nuôi rất nhiều sinh viên nghèo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 tôi giao hết cái quán ăn gia đình lại cho hai vợ chồng nó và tôi chỉ có chuyên về đi thiện nguyện thôi quá tuyệt vời luôn giữa chị và mẹ chồng có những cái điểm chung gì không điểm chung hả lo cho nhà cửa à. mẹ thì lo mọi thứ luôn sau đó mẹ truyền sang cho em và em cũng bắt đầu à, biết lo trong lo ngoài mẹ chỉ cho em là một cái bản copy của mẹ vậy đó à, nói lúc nhiều khi chồng đó. em giỡn nói là trời ơi có thêm một mẹ dung thứ hai nữa rồi <laughs> nè, nè, gọi là sang chủ qua luôn đó dạ. à, tất cả mẹ chỉ giờ đi làm thiện nguyện thôi à Vậy cô cảm giác có những điều gì mình mình chưa hợp với cô con dâu của mình không? Tôi cũng có những đôi lúc mà tôi thấy nó chưa có phù hợp với mình Thí dụ như vợ chồng trẻ mà hay hờn giận lắm bé này nó nó ăn cơm trước đi công việc của tôi mà nó còn ăn cơm đi được còn lo thằng con trai của tôi lại giận hờn tại sao không chờ chồng ăn mà ăn trước với mẹ vậy đó rồi bé này nó khóc nhưng mà nó lại không chịu nói với tôi nó khóc một mình cho đã đời đi rồi nó đi đi về nhà đi về nhà bố mẹ ruột thì tôi vẫn tôi thì lo lu bu về để thiện nguyện mà yeah. Dạ. tới chừng mà tôi chợt nhớ là nó tôi không thấy tôi hỏi uh, cô việt rồi, ừ, bé Phương đâu rồi nó nói ờ, nó đi về nhà nó rồi thì tôi thấy không được tôi mới điện thoại cho cho con dâu mình bé này nó mới kể ra thì tôi nói thôi con cứ về đây lần sau có gì con phải nói với mẹ rồi mẹ giải quyết cho chứ con đi bỏ về như vậy là không được ừ. đó đó là duy nhất một lần như vậy thôi dạ. thế từ đó về sau là cháu nó nó không có mà tự nó nó quyền nó làm nữa mà nó hỏi rồi nó nói à mẹ ơi anh việt như vậy đó ừ. thì tôi là giữa là chồng con dâu là thân lắm rồi đó thân từ lúc mà chưa làm đúng gia đình dạ. ở chung luôn ừ. rồi có ngại chuyện gì không dạ tại vì nhiều khi em với là chồng á là làm bạn á lâu rồi cái giờ giống như cũng như bạn vậy đó hay giận quá <laughs> nhưng mà em không biết là giữa chị với mẹ có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ chưa kỷ niệm mà trước khi về nhà mẹ nha ừ. là mắc cười lắm lúc đó ba đi học phụ huynh ở trong trường á xong cái ba nói là về mẹ bà nói là không biết á trong lớp có một cái cái bà phụ huynh á mẹ hả trội nhí nha nhí nhố vui lắm tới là chụp hình nè định bắt tất cả mọi người chụp hình mấy bạn chụp trong lớp cũng phải chụp hình cái mẹ nói trời ai vậy không biết nữa ngồi trước mặt con á nhưng mà lúc đó là chồng em là sắp xếp là chồng phải ngồi trước em ngồi sau thì em nghĩ ngay là tới mẹ còn cái tới lúc mà đi um, dẫn về ra mắt á à. cái bà em ấy hả nói chung là trùng hợp vui lắm cái cô mà hồi đó bà nói là chụp hình vui vui vui đó cái mới kể cho chồng nghe chồng nói thấy chưa là dạ, lúc đó ba em mới dạng như là ấn tượng với mẹ đi cái đùng cái là là xui <laughs> mẹ em rất là thích đi chụp hình những cái chuyến đi từ thiện nào cũng chụp chụp tất cả mọi thứ giống mình bóp facebook đi thì mẹ không bóp facebook mà mẹ sẽ rửa thành những cái album dạ à. còn em á thì ờ, mẹ rất là thích em viết chữ tại viết chữ đẹp xong rồi mỗi tấm hình đều comment ở dưới hết là <laughs> ờ. nhờ một tay nói hết dạ, á dạ. Là em là chuyên gia viết comment cho mẹ trong những cái album đó có bao giờ cô dâu tặng quà cho mẹ chồng chưa có thí dụ như ngày sinh nhật tôi á nó tự nó đã làm cái bánh uh, lăng đó dạ. rồi nó cho cả nhà cùng ăn nó hay mua quần tây á nó hai mẹ con mặc một size <laughs> tiện quá con hả ừ. có khi nào có <laughs> khi nào đồ mẹ chưa khô lấy đồ con cũng mặc cũng đỡ ha cũng được <laughs> đỡ hao dạ coi như quần nào đẹp là đúng mua cái quần thôi <laughs> à, mẹ mặc cũng mới con mặc cũng mới dạ. <laughs> lại mẹ không không thích cho em á là mua mẹ cứ nói là có rồi giữ đi giữ lo cho con thành ra rất là khó tặng quà mẹ nhiều khi em thích mẹ em mặc gì mẹ thích thì mắc cười lắm em em đem ra em giặt rồi em cho lại mẹ chồng em hỏi trời giờ mẹ thích gì cũng lột ra cho hả à là mẹ thích gì là ừ, lột ra cho hết tụi nó dễ thương như vậy đó dạ ừ. có người mẹ chồng rất là tâm lý và tình cảm nữa Vậy thì chắc con cháu trong nhà mình là quá khỏe với bà nội đúng không chị? Thì ừ, mẹ dành thời gian để mà làm từ thiện rất là nhiều Cho nên là ở nhà thì mẹ lại không có thời gian nhiều à, Quy Linh cũng nằm trong một cái ờ, trường hợp. là trường hợp giống như cô vậy đó Mình lo chuyện xã hội rất là tốt Nhưng đôi khi về nhà mình cảm giác mình à, có lỗi với gia đình đúng rồi ở đâu đó vẫn còn những cái điều mà mình chưa lo tới trong khi mình lo những cái người ở xa thật là xa không phải bà đúng con rồi. gì mình lo từng Chính lý từng tí Chính xác. thậm chí lo còn hơn người hơn. nhà đúng mình. rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem ờ, con của cô nói gì nhé dạ. xin chào mọi người em tên là hải đăng lần này thông qua chương trình mẹ chồng nàng dâu em có dịp chia sẻ những cảm xúc của mình dành cho vợ và mẹ em về vợ em Phương ơi, cái cảm xúc đầu tiên anh dành cho em là sự vượt khó hiền lành hồi đó nói thật anh theo đuổi em cũng chỉ vì mẹ bắt anh phải quen lớp khóa học tập để học giỏi hơn chứ cũng chả ấn tượng gì ngoài việc em đen lùn và anh biết là em ghét anh rất là nhiều anh nhớ hồi đó khi đi du học mẹ anh lúc qua có hỏi anh về mối quan hệ giữa em và anh thì khi mà mẹ anh biết là hai bên gia đình là hai tôn giáo khác nhau thì mẹ anh có phần nao núng và không đồng ý thì chính ngay lúc đó anh cũng rất buồn nhưng anh đã quyết tâm là anh sẽ đi tìm hiểu kỹ để rồi có được sự hòa hợp giữa hai bên còn về phần mẹ dung thì em chỉ muốn bốc phốt một điều là mẹ em cực kỳ hung dữ hung dữ đủ để mạnh mẽ lo cho ba đứa con không lớn lên người đủ để bảo vệ và dẫn dắt gia đình thì con cũng có phần gen của mẹ nên đôi khi con rất nóng tính và hay lớn tiếng với mẹ thì những lần đó con xin mẹ đừng giận và buồn con mẹ thì rất thương người thương quá mức đến là nổi nhiều lần đi từ thiện thì quên ăn quên uống xỉu lên xỉu xuống con chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe đủ để tiếp tục những chuyến hành trình của mình con chỉ muốn gửi gắm một điều và gia đình là tất cả hãy thương yêu nhau khi còn có thể xin cảm ơn wow thấy cưng quá nha cô cảm xúc xúc như thế nào tôi mừng tôi mừng vì nó nó sống nó có suy nghĩ làm người được một trong những cái đạo lý của người việt nam mình là phải biết chia sẻ yêu thương nhau tôi vui lắm nãy em có nghe anh chia sẻ là cái câu chuyện ngày xưa của vợ chồng mình khi mà đến với nhau cũng rất là khó khăn không biết em có được uh, chia sẻ không dạ thì à, lúc mà đi học trong trường á cấp 3 á, thì à, có nghe nói bạn thích mình xong rồi lúc đó em cũng mặc cảm lắm tại vì nhà mình là khó khăn còn nhà bạn thì khá giả hơn nói chung là em em tránh né chứ không có thích xong rồi dài lắm rồi bạn đi du học lúc đó em là đạo thiên chúa còn bạn là bên đạo phật nó như bạn kể là bạn đi tìm hiểu rồi dẫn mẹ đi nhà thờ thì mẹ thấy là quan trọng chứ. là ở con người thôi chứ đúng. không phải là tôn giáo đúng rồi đúng rồi thế này chồng chê quá nha dạ lúc đó Nói em, quá nha. <laughs> em chỉ có 43 kg thôi à. mà giờ em là 55 kg giờ ta đi mập mập trắng à. trẻo ngày ra xưa nó bé à, nhỏ ừ, đó chồng dạ. dám chê vợ lùng ha này kia ha như ừ. nãy còn còn nói mẹ hung dữ tôi quyết định cái gì đó tôi quyết cho cái người này vào nhà ở là phải cho vào nhà ở không có nó nói sao mẹ cứ cho cứ mấy người lạ mẹ không sợ hả nhưng mà thật sự lộc ơi với quỳnh linh ơi cái lúc đó cái tình thương á nó lấn áp hết rồi cảm ơn con dâu rất là hiền một mẹ dung nói dữ thôi nhưng mà rất là nhân văn dung cũng tên mẹ của huyền linh đó ồ vậy đó hả dạ. dạ những người tên dung dễ thương lắm dạ, cảm ơn hay quá ba con tên dũng <laughs> bạn trai con cũng tình dục chú này hôm nay thì à, cô có muốn con dâu mình thay đổi một điều gì không không tôi chỉ muốn là cái gia đình mình phải là một gia đình yêu thương lẫn nhau sống tốt không cầu kỳ không cái gì hết nàng dâu có mong muốn ở mẹ chồng điều gì không thì thông qua chương trình là em muốn gửi tới mẹ là um, ba và mất rồi thì tụi con chỉ còn mẹ thôi mẹ thì dành nhiều thời gian để đi thiện nguyện à, nhưng mà bây giờ thì giả bộ như là mẹ lười một chút xíu để mẹ ở nhà với tụi con nhiều hơn để thời gian mà mình ở bên nhau nhiều hơn ok dạ. mẹ sẽ, mẹ sẽ bớt thời gian lại <laughs> ở bên nhau nhiều hơn để kết cái tình yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu thương chứ gần gũi nhau nhiều hơn nữa con của tôi mà dạ hôm nay là con ruột rồi chứ không phải là con Đúng dâu rồi. nữa rồi à, có một món quà mà cô con dâu muốn tặng cho mẹ chồng Ồ, <laughs> mẹ con tặng mẹ trời ơi mẹ cảm ơn con nha đừng có khách sáo đừng có nhiều chuyện cái gì vậy dạ à, mẹ hay đi họp trên quận á nên mẹ thích mặc áo dài lắm nên em vải tặng mẹ à, rồi nhớ chở mẹ ra tiệm may nha áo dài màu gì đây không biết mẹ thích không trời ơi, đẹp wow. quá à, đấy trời ơi đây này có hình mẫu này của đây này hoa sen đúng rồi đó trời ơi mẹ thích cái này không thích chứ thích lắm à. màu vàng là thích rồi còn hoa sen nữa <laughs> dạ thì không phải của con dạ, dạ cũng thích đó à, để nói dũng tặng cho con nha <laughs>